Ở phần kiến thức, đơn vị đo diện tích hecta, hecta chính là hectomet vuông đấy các con ạ. Và thông thường khi đo diện tích của ruộng, người ta sẽ dùng đơn vị là hecta. Một hecta chính là một hectomet vuông. Đây, một hecta chính là một hectomet vuông. Như vậy, hecta ở trong bảng đơn vị đo diện tích nó chính là hecto mét vuông và khi người ta đo diện tích các thử dụng lớn thì người ta không dùng đơn vị là mét vuông mà người ta sẽ dùng đơn vị đó chính là hecta người ta sẽ nói là thửa ruộng cả cái khu ruộng này là bao nhiêu hecta chứ người ta không dùng là mét vuông hay km vuông hay là hecto mét vuông mà người ta nói rằng là hecta và hecta thì chính là hectomet vuông đấy các con nhé. Cô nói lại, một hecta chính là một hectomet vuông. Một hecta chính là 10.000 mét vuông. Các con nhìn xem, hai chữ số này là của mét vuông, hai chữ số này là của đề ca mét vuông và một này chính là hectomet vuông và hectomet vuông thì nó chính là hecta. Vậy một hecta nó sẽ bằng 10.000 mét vuông. Đấy là kiến thức mà cô vừa hướng dẫn các con người ta gọi trong thực tế cuộc sống hàng ngày để các con tìm hiểu đơn vị đo diện tích là hecta. Bây giờ cô trò chúng mình lại cùng nhau vận dụng cái kiến thức mà cô vừa hướng dẫn để làm bài tập luyện tập gắn liền với các đơn vị hecta